Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đem con bỏ chợ kiểu Vingroup, quá tàng ba bận Các sản phẩm của tập đoàn Vingroup do ông tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng làm chủ Khi ra mắt thì rầm rộ, hoành tráng với những tuyên bố rất hùng hồn Nhưng rồi chỉ sau có vài năm đã lặng lẽ rút lui với rất nhiều lý do khác nhau Bỏ mà khách hàng đã chót trao niềm tin mua dùng sản phẩm của tập đoàn này vào tháng 12 năm 2008 khi đó, Vingroup lần đầu tiên ra mắt sản phẩm smartphone của mình, nhưng chỉ sau gần 3 năm đã phải ngừng sản xuất. Báo chí trong nước và tập đoàn này từng công bố rằng thương hiệu Vsmart của Vin đã chiếm lĩnh top 3 thị phần smartphone Việt Nam. Smartphone được vinh danh trở thành thương hiệu điện thoại Việt Nam xuất sắc nhất của TechWatch 2020 và trở thành một trong những thương hiệu được yêu thích nhất Việt Nam. Vsmart đe dọa sự thống trị của các dòng điện thoại như Samsung và iPhone vân vân. Với việc Vsmart tuyên bố dừng nghiên cứu sản xuất điện thoại di động, thị trường Việt Nam gần như không còn thương hiệu nào có thể cạnh tranh với các đối thủ ngoại ngay trên sân nhà. Và nguyên nhân việc Vinsmart dừng cuộc chơi theo chia sẻ của ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup nói rằng Việc sản xuất điện thoại hoặc TV thông minh đã không còn mang lại khả năng đột phá, tạo ra giá trị khác biệt cho người dùng. Đây là hình ảnh một thời Vsmart từng tuyên bố xoán ngôi iPhone như trong một bài viết trên tờ báo Tuổi Trẻ đưa ra vào năm 2020. Và cuối cùng thì cũng lại đổ tại COVID-19. Trong bài báo trích dẫn ý kiến của một số chuyên gia, sự khốc liệt đang mạnh hơn do tác động của đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu. Dịch bệnh cho khiến nguồn cung nguyên vật liệu để sản xuất các linh kiện điện tử trở nên khan hiếm. Những đơn hàng lớn đương nhiên thuộc về các ông trùm như Apple, Samsung hoặc các hãng của Trung Quốc có thể liên kết lại để gom đơn hàng, thâu tóm nguồn cung linh kiện trên thị trường toàn cầu. Tiếp đến là khó khăn cạnh tranh về giá đối với hàng điện thoại của Trung Quốc. Cũng trong bài viết này, Việt Nam lại là một thị trường mở nên việc cạnh tranh về giá là vô cùng khốc liệt giữa các hãng điện thoại đang tham chiến tại đây. Giá bán của một chiếc smartphone tại Việt Nam ngoài giá thành sản xuất ra còn phải cộng thêm rất nhiều chi phí cho nhà phân phối, nó có thể lên tới 30%. Bên cạnh đó là chi phí cho hoạt động tiếp thị, quảng cáo vân vân nên thường sẽ bị đội giá lên khá cao. Các thương hiệu ở nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, có mô hình sản xuất và quy mô thị trường rất lớn nên lợi thế về giá. Thậm chí nhiều hãng ngoại còn có hẳn các thương hiệu con để giúp họ dễ dàng trong việc luân phiên sản phẩm cũng như linh hoạt giá theo từng thời điểm cho từng thị trường cụ thể. Trong khi đó, hầu hết các thương hiệu Việt Nam thì chủ yếu tập trung vào thị trường trong nước nên việc phải bán giá cao hoặc chấp nhận bổ lỗ để bán được hàng là điều thường phải diễn ra. Tiếp đến ngày 9 tháng 5 năm 2021, thì Vingroup đã phải chính thức công bố Vinsmart sẽ dừng sản xuất TV và điện thoại thông minh để tập trung nguồn lực phát triển cho ô tô VinFast. Đây là hình ảnh xe VinFast xoắn ngôi vua top 1 xe bán chạy nhất Việt Nam trong một bài do VinFast công bố vào năm 2021. Tháng 7 năm 2019, tại Hải Phòng, công ty VinFast trình làng phiên bản thương mại của hai dòng xe đã được giới thiệu tại triển lãm Paris Motor Show 2018 đó là xe Lux A 2.0 và Lux SA 2.0. Hai trăm chiếc xe đầu tiên sẽ được cung ứng cho các điểm khách hàng đã đặt mua trước đó, nằm trong kế hoạch sẽ hoàn thành hết 10.000 đơn hàng vào cuối năm 2019 của VinFast. Ra đời bản thương mại sau mẫu pha Lux A 2.0 và Lux SA 2.0 được cho là sẽ có nhiều lợi thế hơn khi đơn vị sản xuất và phân phối thuộc tập đoàn Vingroup đã có kinh nghiệm với dòng xe này. Thế rồi, cũng chỉ sau có 2 năm, vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, công ty VinFast lại công bố dừng kinh doanh sản xuất loại xe chạy xăng. Thông báo này lại được phát đi sau khi đại diện hãng xe hơi Việt cho biết lô xe Lux và pha cuối cùng sẽ được khách hàng đặt mua hết từ nay đến cuối tháng 8. Hãng sẽ tập trung sản xuất để bàn giao xe cho các khách hàng đã ký hợp đồng, đồng thời chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe điện. Đại diện đơn vị này cho hay không rõ VinFast sẽ thực hiện việc hậu mãi cho dòng xe xăng như thế nào sau khi đã dừng sản xuất đầy. Đây là hình ảnh lại lễ xuất khẩu xe điện VinFast hoành tráng có sự tham gia của các lãnh đạo của Việt Nam, trong đó có ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Sáng ngày 25 tháng 11 tại cảng Hải Phòng, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tới dự lễ xuất khẩu lô xe 999 chiếc xe ô tô điện VinFast VF8 đầu tiên sang thị trường Mỹ Cùng dự buổi xuất khẩu lô xe điện đầu tiên ra thế giới còn có lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, vân vân. Đây là lô xe ô tô điện đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Lô hàng này nằm trong số 65.000 đơn đặt hàng của dòng xe điện VF8 và VF9 trên toàn cầu. Sau thị trường Mỹ thì VinFast sẽ xuất khẩu các lô VF8 tiếp theo sang thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023. Đây là điều mà VinFast tuyên bố nhưng chưa biết nó sẽ được thực hiện ra sao. Về chiếc mẫu xe VF9, VinFast lên kế hoạch bàn giao cho thị trường Việt Nam và quốc tế trong quý 1 năm 2023. Lần ra mắt lần này của dòng ô tô điện VinFast dường như rất hoành tráng, còn hoành tráng và rầm rộ hơn cả lần ra mắt điện thoại về smartphone và ô tô VinFast chạy xăng trước đó. Nhưng với quá khứ làm ăn đầu voi đuôi chuột của Vingroup, liệu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 vừa được xuất cảng sang Mỹ đều thấy rõ. Ván cờ này Vin chỉ đậm, quá, lố và sẽ lỗ. Theo VinFast công bố, mỗi xe VinFast được chào bán tại Mỹ với giá 41.000 USD. Như vậy tổng cộng 999 chiếc sẽ bán thu về hơn 40 triệu USD. Trong khi đó, chi phí sơn sửa con tàu đã là 30 triệu USD, chi phí cho chuyến vận chuyển tầm có khoảng 10 triệu USD nữa, tổng cộng đã là 40 triệu đô la. Như vậy tiền bán lô hàng này chỉ đủ để ông Vượng chi trả tiền sơn sửa thuê tàu, tiền vốn sản xuất xe, tiền thuê đội ngũ bán hàng, tiền chi cho báo chí để PE sản phẩm và tiền chi tổ chức một buổi lễ linh đình với các quan khách cấp cao vân vân. Tất cả đều không thu lại được đồng nào. Bài toán lỗ vốn như vậy nhưng ông Vượng vẫn thực hiện. Không những thế, ông còn cho nhân viên của mình hô hào ẩm mỹ, tung khống lên những con số sai lệch thực tế từ ngày 15 tháng 11, nhân viên của VinFast đã đồng loạt tung hô về con tàu VinFast chở 5.000 chiếc xe ô tô đang vượt đại dương. Điều này đã gây ngộ giận rằng VinFast sở hữu con tàu đó và đang trên đường xuất khẩu. Nhưng thực tế cho đến ngày 26 tháng 11, tàu mới rời cảng và đó là một con tàu VinFast đi thuê. Tuy sức chứa của con tàu này tới 5.000 chiếc xe, nhưng thực tế chỉ chở vẹn vẹn có 999 chiếc. Đây là hình ảnh những lời tung hô quá đà của đệ tử ông Vượng. Những động thái này đã làm cho cộng đồng mạng nghi ngờ và đặt ra biết bao nhiêu giả thiết cùng các tranh luận trên mạng xã hội. Facebook Dương Quốc Chính thì cho rằng Vin PE lộn số và đội ngũ PE của VinFast thiếu chuyên nghiệp khi đưa tin sai lệch như vậy. Facebooker này thì nghi ngờ rằng việc tổ chức lễ xuất khẩu linh đình nhằm ngăn chính quyền có những động thái manh động với ông Vượng vì ai lại vừa mới làm lễ xuất khẩu ô tô làm dạng danh non sông mà nay thì đã mất mặt quá. Ông Chính cũng nghi ngờ về những thành công của VinFast vì theo ông đây là xe tàu được thuê Tây thiết kế, dán mác Singapore rồi thổi thêm tí hồn Việt Nam. Do đó chi phí sản xuất cao nhưng chất lượng thì chỉ ngang với xe tàu nên sẽ không thể cạnh tranh được tại thị trường nước Mỹ. Facebook Nguyễn Đăng Hải thì nhạo báng rằng nếu xuất sang Mỹ không ai mua thì lại nhập về Việt Nam và lại quảng cáo là hàng của Mỹ. Một vấn đề nan giải khác của VinFast là vốn. Vốn của VinFast là nguồn gốc từ bất động sản của VinHomes mà hiện nay VinHomes đang gặp quá nhiều vấn đề, rất nhiều rủi ro. Từ việc cổ phiếu bị rớt giá đến việc các công trình của VinHomes bị tố cáo là kém chất lượng, đến việc làm ăn gian dối đã bị khách hàng biểu tình phản đối khắp nơi tại Việt Nam. Không biết Vinhome có thể trụ được qua nổi giai đoạn khốn khó này hay không. Nếu Vinhome sụp đổ thì tất yếu VinFast cũng sẽ bị sập theo. Đây là hình ảnh khách hàng của Vingroup biểu tình phản đối Vin. Tất nhiên VinFast cũng có kế hoạch dự phòng, đó là dự kiến huy động vốn từ nước ngoài. Theo một hãng tin nước ngoài, VinFast đã có kế hoạch lên IPO tại Mỹ từ tháng 4 năm 2021 và họ hy vọng có thể được niêm yết trong năm 2022 họ cũng mong muốn được định giá doanh nghiệp này vào khoảng 60 tỷ USD, nhưng kế hoạch đã bị thay đổi bởi mức định giá có vẻ chưa chắc chắn trong bối cảnh thị trường hiện nay. Giờ đây, kế hoạch IPO e tại Mỹ lại được công bố vào khoảng tháng 1 năm 2023 và dự kiến thu về khoảng 1 tỷ USD trong đợt này. Tuy nhiên, rất khó đoán là VinFast có thể IPO e thành công hay không khi mà việc định giá doanh nghiệp đến lúc này vẫn chưa được công bố. Như vậy, cho dù VinFast mong muốn có thể huy động được vốn ở nước ngoài để cứu nguy cho Vingroup thì cũng khó có thể thực hiện nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay. Sự chậm chạp này có thể đã làm ông Vượng nôn nóng đến mức ông đã phải chi ra khoản lỗ khổng lồ để đánh bóng hình ảnh lên trăng. Đây là hình ảnh Thống đốc bang North Carolina, ông Roy Cooper và bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu trong một buổi lễ ký kết tại Mỹ. Nhiều người thì cho rằng Vin đã cụt vốn, đã hết hơi. Trong cơn hấp hối thì ông Vượng phải làm mọi cách để cứu vãn tình thế, tránh một kết thúc bi thảm như Vạn Thịnh Phát hay Tân Hoàn Minh. Sau những cú lừa của trái phiếu doanh nghiệp và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán tại Việt Nam, giờ đây việc lùa gà ở Việt Nam không còn dễ dàng nữa. Phải chăng ông Vượng đang chuyển dịch thị trường sang Mỹ để tiếp tục lùa gà Tây